Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh bình luận viên hút lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận tứ kết thứ hai nha. Đó là trận Hà Lan và Argentina diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 12. Thì hiện tại anh em cũng biết cái lịch thi đấu của cái trận tứ kết World Cup này và cái vòng bảng ai đụng ai rồi nha anh em. Thì giờ video này mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thì anh em thấy cái thằng phong độ của thằng Hà Lan và thằng Argentina thì anh em thấy thằng Hà Lan có cái phong độ đang rất là tốt nha. Thắng tới 8 trận và để hòa hai trận còn trong khi đó Argentina đã thắng uh, à, 8 trận anh em để thua một trận và hòa một trận nha thì cái phong độ hai thằng này đang rất là bằng nhau trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy hai lần đối đầu gần nhất là 2014 và năm 2006 thì Argentina và Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số là không đều nha trước đó nữa thì Hà Lan đã bị à, một hai thẻ đỏ luôn anh em thì năm đó năm 98 rất là xa rồi còn ở gần nhất là hai thằng này đá không có bàn thắng và tỷ số luôn nha còn đây là đội hình dự kiến của Hà Lan và Argentina thì anh em cũng thấy Hà Lan chơi với sơ đồ 3-4-1-2 Hàng công cao nhất của Hà Lan đó là Memphis Depay và Gabo. Còn bên phía Argentina thì chơi với sơ đồ 4-3-3 thì anh em thấy hàng công cao nhất của Argentina đó là Messi đá cánh giữa nha nè và Di Maria đá với vị trí cánh phải Alares đá với vị trí cánh trái nha thì trận này không có không có Martinez nha anh em còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Argentina chấp 0,25 nha anh em Argentina chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này mình khuyên anh em nên nằm Argentina tại năm nay Argentina sáng cửa vô địch lắm anh em anh em có thể nằm Argentina được nha còn cái tỷ lệ kèo gốc tỷ lệ kèo gốc là Argentina chấp 0,75 và tài xỉu gốc thì tám trái rưỡi thì cái trận này anh em nên đá cái mã tài gốc cho mình không nên làm mã Santina chấp gốc nha anh em có thể nằm cái mã tài gốc tám trái rưỡi tại sao mình khuyên anh em nằm cái mã tài gốc thì mình cho anh em xem trong cái lịch sử mà của hai thằng à, Hà Lan và Argentina đá những cái lần trước đó nha anh em cái lần trước gần nhất là 2014 Argentina và Hà Lan gặp nhau lần này gặp là vào Ben luôn nha anh em vào tới cái đá những quả ben luôn thì hai này đá rất là hòa đều góc nha anh em rất là đều góc thì anh em thấy cũng đã 8 quả góc rồi mà cái năm đó thì hai cái đội mà chiên đá chính diện mà bây giờ hai cái đội chuyển sang cái hướng là đá cánh rồi nè đá cánh rồi thì bây giờ mình phiên anh em nên nằm mã tài gốc và nằm Argentina chấp 0,25 được nha anh em đến đây mình cũng đã nhận định xong nếu mà anh em nào mà xem thấy um,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 thì anh em cũng biết rồi trong nhóm mình không chỉ riêng là nhận định cho tất cả anh em một cái giải World Cup mà mình còn nhận định cho tất cả anh em C1 hoặc ngoại hạng Anh La Liga tất cả giải cái nào có bóng là bắt đầu trong cái nhóm của mình là sẽ có chơi nha anh em này là mình chơi để kiếm lợi nhuận chứ không phải là mình chơi vì đam mê nha anh em thì bóng nào miễn có lợi nhuận là bắt đầu mình cho tất cả anh em những cái mã kèo bóng đó chứ không phải là chơi để ghiền để xem bắt chơi cho vui đâu anh em